và con 90 ngày hôm nay thì chúng ta có 5 con lô hai nháy lô cặp của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta có cặp lô 6776 là rực rỡ nhất anh em nhé 67 một nháy và 76 hai nháy cặp 00 và 55 nữa này 00 và 55 ngày hôm nay thì nhìn sơ qua của chúng ta thì chúng ta có um, hai cặp lô 00 và 55 và 6776 và 5 con lô hai nháy anh em nhé đầu 7 của chúng ta thì có 76 thì con 76 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn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 rất tiếc là cái dàn đề kết của chúng ta ấy, là nó không ra được nó ra con 21 và con 23 thì quá là đẹp nhưng mà nó lại không ra nhưng là nó lại ra được con 76 ở trong cái dàn 12 số này của mình ngày hôm nay thì uh, bắt cho anh em là cặp lô 2332 và dàn đề của chúng ta thì chúng ta ăn được con 76 này đặc biệt luôn và ăn được con 32 của chúng ta dãy 3 này xiên thì chúng ta không ăn được nói chung là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 trên Zalo thì mình chỉ cho anh em cái đường cầu đề này để chúng ta tham khảo đường cầu đầu tiên của chúng ta là chạy từ ngày thứ năm này ngày chủ nhật lấy ở giải 5 và giải 7 anh em nhé chúng ta có bộ đề 02 này 020 này 070 này 525 575 để chúng ta chơi cho ngày mùng 1 tháng 5 này ngày mùng 1 tháng 5 của chúng ta đề về 20 thì chúng ta đã ăn được con 20 này trong bộ đề 02 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 này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 và 787 để chúng ta chơi và tham khảo cho ngày mùng 4 tháng 5 anh em nhé. 8 số bộ đẹp 23 này. Về một cái đường cầu của chúng ta xong thủ đề này. Chạy từ ngày thứ hai anh em nhé. chúng ta lấy ở giải ba này cho mình kết hợp với giải nhất này con 6 con không này không này của chúng ta là không bóng 5 này con 6 ghép con không con 5 cho mình càng của chúng ta cũng lấy giải 3 này ta có đề chạm 6 này ghép lần lượt thì chúng ta có 60 65 càng 8 này để chúng ta chơi ngày mùng 2 tháng 5 này ngày mùng 2 tháng 5 của chúng ta đề về 65 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này và ăn thẳng con 65 này càng của chúng ta càng 865 thì chúng ta ăn được cái càng 8 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 6 ở đây chúng ta có 6 bóng 1 này chúng ta có chạm 7 ghép lần lượt thì chúng ta có 71 và 76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 về một cái đường cầu đè nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này thứ hai ngày mùng 1 tháng 5 ở giải 3 này chúng ta lấy con một này chúng ta lấy bóng anh em nhé một đây chúng ta có một bóng 6 này con 6 này ghép lên con 5 cho mình chúng ta có xong chủ đề 565 này đợi chơi cho ngày mùng 2 tháng 5 ngày mùng 2 tháng 5 của chúng ta đề về 65 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 65 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 676 này ở đây thì chúng ta vẫn có một một bóng 6 thì chúng ta có xong chủ đề 676 để chúng ta chơi cho ngày mùng 3 tháng 5 ngày mùng 3 tháng 5 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 76 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai ở đây chúng ta có 3 vòng 8 này thì chúng ta có xong chủ đề là 898 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai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 ở đây thì chúng ta chỉ có bộ đề 23 và bộ đề 02 à, thôi anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi kết hợp với lại xong thủ đề của chúng ta là 898 anh em nhé đó thì cái dàn đề của mình bắt cho anh em thì cũng ít số nên là mọi người cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được không bắt buộc anh em phải chơi hoặc như nào tất cả chỉ là dự đoán và tham khảo thôi không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé